Rồi xin chào 500 anh em yêu quý của đồng hồ dơ quát Hôm nay đồng hồ dơ quát của chúng tôi <laughs> review giới thiệu với 500 à, anh em năm mẫu đồng hồ Casio nữ với phiên bản là mặt màu đen dây vỏ màu bạc Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào xem chi tiết từng mẫu một ngay bây giờ anh em nhé tiên trước mặt anh em đây là một mẫu đồng hồ Casio nữ rất là yêu này đây là một mẫu đồng hồ có mã là LTP V005D 1B2 UDS và giá là 803.000 anh em mua online chúng tôi sẽ sale cho anh em 10% và đây cũng là cái tem chống giả này và là thẻ bảo hành chính hãng luôn cho nên anh em mua thì hoàn toàn yên tâm nhé không lo lắng gì về hàng nhái hàng giả đây thì à, chế độ bảo hành của mẫu đồng hồ này là được bảo hành máy một năm và pin 18 tháng thì à, mẫu đồng hồ này cũng như là bốn mẫu đồng hồ trên đây đều là dây và vỏ là thép 316L mặt kính khoáng độ chứa nước là 5 atm cho phép anh em đi mưa rửa tay thoải mái luôn vâng về thiết kế của mẫu đồng hồ này tôi đánh giá cũng rất là đẹp luôn về bộ kim số thì được điểm dạng quang đây anh em này đấy, để sáng vào ban đêm cho anh em ban đêm đây đấy, xanh xanh đây anh em này đấy à, và phần cọc số thì được điểm giữa số la mã ở cọc số 12 giờ và số 6 giờ ngoài ra là vạch số được thiết kế cũng rất là trẻ trung dành cho anh em nào đeo văn phòng nhé thì anh em nào học sinh sinh viên công nhân Đấy, anh em làm văn phòng thì đeo mẫu đồng hồ này nó rất là ok luôn nói chung là mẫu đồng hồ này cũng như là bốn mẫu đồng hồ này thì của thương hiệu Casio thì nó gọi là nôi đồng cối đá rồi cho nên là anh em hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng của đồng hồ Casio nhiều người đeo năm 10 năm là chuyện bình thường nó không có vấn đề gì cả nó cũ đi một chút thôi nhưng nó vẫn còn rất là tốt rồi bây giờ tôi sẽ đo cái sai mặt cho anh em để ướm lên tay mình anh em nhé Rồi, ta sẽ đo phần đường kính nào. Đường kính của em nó là 28.3. Cũng rất là hợp lý. Và độ dày là 7.6mm. Gì cũng rất là hợp lý luôn anh em ạ. Về cái đường kính này dành cho chị em nào có uh, cân nặng khoảng tầm 45 à, cân đổ lên và khoảng 70 à, cân đổ xuống thì đeo mẫu đồng hồ này rất là ok gần như là phù hợp với tất cả các cổ tay của người Việt mình nó cũng rất là dễ đeo luôn ai cũng có thể đeo được mẫu đồng hồ này cổ tay khoảng tầm 14 15 trở lên là neo rất ok rồi anh em ạ sang cái mẫu đồng hồ thứ hai trước mắt anh em đây là một mẫu đồng hồ cũng được thiết kế cũng khá là đẹp luôn Đấy, rất là thoáng mặt đây màu đen này rất là thoáng dây vỏ thép là 316L mặt kính khoáng độ chứa nước 5 ATM cho phép anh em đi bơi rửa tay và mã của em nó đây à, LTP V005D 1B UDF giá là 803 nghìn cũng rất là hợp lý luôn anh em ạ và mặt sau của em nó đây mặt sau của em nó thì bao giờ cũng có tem chống giả của anh Huy Watt và các thông số kỹ thuật của mẫu đồng hồ này cái khóa của em nó là khóa gập ba, có logo sắc nét của Casio đây anh em này cái hàng chính hãng thì anh em phân biệt về cái tên à, thương hiệu này được các rất là sắc nét này và ngoài ra mặt số cũng rất là sắc nét không nem nhe một chút nào đấy thì là anh em phân biệt hành chính hãng là như vậy ngoài ra thì nó có chế độ bảo hành các thứ đầy đủ ví dụ là mẫu đồng hồ này là được bảo hành máy một năm pin 18 tháng hãng luôn Vâng, và đây là cái thẻ bảo hành điện tử, kích hoạt điện tử luôn cho anh em nhé. Rất là ok. Đồng hồ này cũng dành cho những chị em nào đeo văn phòng, đấy, học sinh, sinh viên, công nhân, ai cũng có thể đeo được mẫu đồng hồ này. Và giá thì vô cùng hạt rồi. Còn dưới 1 triệu là anh em đã sở hữu ngay được một mẫu đồng hồ tuyệt vời này rồi. Thì anh em mua online chúng tôi sale cho anh em 10% nữa. Còn khoảng 730.000 thôi anh em ạ. Quá rẻ đúng không ạ? Quá rẻ luôn cho một mẫu đồng hồ chính hãng như thế này. Mẫu đồng hồ thứ ba đây, trước mắt anh em đây là một mẫu đồng hồ cũng tuyệt vời, rất là tuyệt vời luôn. Thì mẫu đồng hồ này có mã là LTP 135D7 VDF và giá là 1 triệu 607 nghìn Thì anh em mua online chúng tôi cũng sale cho anh em 10% nhé Vâng, tại sao cái mẫu đồng hồ này nó lại đắt hơn so với hai cái mẫu đồng hồ trước Vì đơn giản thôi Bởi vì cái mẫu đồng hồ này nó có lịch anh em ạ Đây này, thứ và lịch ngày đàng hoàng ở cọc số 3 giờ truyền thống và được thiết kế cũng tỉ mỉ hơn cho nên cái giá thành của mẫu đồng hồ này nó cũng đắt hơn đó là lẽ đương nhiên rồi thì à, về chất liệu các thứ cũng đều là thép 316L mặt kính khóa độ chịu nước 5 ATM và bảo hành máy một năm pin 18 tháng rồi giá của em đó là một triệu sáu trăm linh bảy nghìn anh em mua online cũng sale cho anh em 10% nhé rồi ta sẽ đo cái size mặt của em đó nè Đây sai mặt của em nó là 29.6 Gọi là 30 đi Độ dày nè, Độ dày là 8.9 Thì à, về cơ bản thì mẫu đồng hồ này To hơn so với hai mẫu đồng hồ trước một chút Đó, Và dày hơn một chút Thì à, dành cho anh em nào mà thích à, Nó khỏe khoắn mạnh mẽ Thì tôi nghĩ là đây là một mẫu đồng hồ Đeo văn phòng cũng rất là hợp lý luôn Rất là hợp lý luôn cho anh em Với anh em nào muốn có nhu cầu đeo một chiếc đồng hồ nữ dưới 2 triệu Mà mặt màu đen và chất liệu mọi cái nồi đồng cối đá thì tôi nghĩ đây là một mẫu đồng hồ vâng anh em nên lựa chọn để mua cho mình hoặc là tặng người thân anh em nhé vâng mẫu đồng hồ này thì cũng dành cho anh em nào có cân nặng khoảng tầm 45 cân đổ lên và khoảng 70 cân đổ xuống thì đeo mẫu đồng hồ này rất là ok mẫu đồng hồ này nó là mẫu đồng hồ quốc dân rồi cho nên là rất là dễ đeo luôn rất là rất là dễ đeo anh em lựa chọn cái mẫu đồng hồ này cũng rất là nhiều cho nên là anh em ưng thì tốt luôn nhé từ nào trước mắt anh em đây cũng là một mẫu đồng hồ được thiết kế khá là đơn giản mặt dial là màu đen dây vỏ thép màu bạc và là thép 316L mặt kính khoáng độ chữ nước 5 ATM cho phép anh em đi mưa rửa tay thoải mái luôn mã của em nó đây mã của em là LTP 1303D 1AVDF giá là 1 triệu 243 nghìn thôi để anh em mua online chúng tôi cũng sale cho anh em 10% nhé thì đây cũng là một mẫu đồng hồ đeo văn phòng anh em nào thích đeo văn phòng đấy, hoặc là công nhân học sinh sinh viên ai cũng có thể đeo được mẫu đồng hồ này rất là dễ đeo luôn và giá thành thì cũng rất là hạt rẻ hơn một triệu một chút là anh em có thể là mua được một mẫu đồng hồ xinh đẹp như thế này rồi vâng tôi sẽ đo cái sai mặt và nói cho anh em xem sai mặt của em nó là 29 này và độ dày là 7.6 Vâng, mẫu đồng hồ này thì cũng giống như những mẫu đồng hồ khác thôi. Cứ bạn nào có khoảng tầm 45 cân đổ lên và khoảng tầm 70 cân đổ xuống thì đeo mẫu đồng này rất là dễ đeo luôn, không có gì là khó khăn trong việc đeo mẫu đồng hồ này cả. Nó rất là dễ. Đây, ta có thể chiêm ngưỡng về cái à, hình thái của em nó này. Khóa đây, khóa gập 3 đây, logo sắc nét của Casio đây. Đó, khóa gập 3. Rồi, mặt cảnh em nó đây. Núm nước này. Rất là đẹp luôn cực kỳ trau chuốt luôn cực kỳ là tinh xảo luôn thì về phần dây và vỏ thì đây phần dây thì được bạn đánh trước ở hai cái viền bên hai bên và ở phần giữa thì được đánh bóng để là tạo dáng được mẫu đồng hồ này nó thêm cái phần sinh động hơn mẫu đồng hồ thứ năm trong buổi review hôm nay cũng là mẫu đồng hồ cuối cùng à, trong buổi review rồi trước mắt anh em đây là một mẫu đồng hồ được thiết kế là mặt dial màu đen này dây thợ vỏ là thép 316L mặt kính khoáng độ chuẩn ước 5 ATM bảo hành là máy một năm mà pin 18 tháng cả luôn rồi ta sẽ xem mã của em nó nè mã của em đó là LTPV005D 1AUDF giá là 803.000 mẫu đồng hồ này thì cũng giống như hai mẫu đồng hồ trước giá của em nó đều là 803.000 thôi quá là rẻ luôn Đấy, anh em mua online thì chúng tôi siêu anh em 10% thì giá cũng còn khoảng tầm 730 nghìn gì đó thôi anh em nhé. Chỉ bằng một đồi lẩu là anh em có thể mua được một chiếc đồng hồ Canso chính hãng cho mình hoặc là tặng cho người thân rồi thì tôi nghĩ đây là một mẫu đồng hồ anh em nên mua nên mua anh em nhé quá tuyệt vời luôn rất là dễ đeo rồi tôi sẽ đo cái sai mặt em nó cho anh em coi đây sai mặt của em nó là 27.9 27.9 à, thì có nghĩa là nó khoảng tầm 2 cứ cho là 28 đi rồi độ dày độ dày của em nó nào độ dày là 7.6 độ dày 7.6 thì gần như là bằng bốn mẫu đồng hồ này bốn mẫu đồng hồ này đều là độ có độ dày giống nhau thì nó mỗi bảy sáu là một chiếc đồng hồ rất mỏng đấy anh em nhé nó rất là hợp lý luôn bởi vì người ta không thể thiết kế mỏng hơn được như thế này là rất hợp lý luôn mà đeo lên tay thì nó mới uh, hợp với cổ tay anh em mỏng quá thì cũng không được mà dày quá thì cũng không đẹp lắm cho nên là uh, với kích thước 7.6 này thì tôi nghĩ là rất phù hợp với cổ tay của người Việt mình luôn rồi thì cũng như những mẫu đồng hồ trước thôi đây là một mẫu đồng hồ thiết kế cho anh em là đeo văn phòng đấy đeo văn phòng uh, học sinh sinh viên công nhân Ờ, đeo một mẫu đồng hồ đơn giản thì tôi nghĩ đây là một mẫu đồng hồ không nên bỏ qua rồi nó rất là phù hợp với à, đối tượng là anh em như vậy vâng về mặt mặt máy của em nó đây cũng là có tem chính hãng của anh Watt này Đó, đây tem chống giả đây tôi cũng không cần mở ra cho anh em xem làm gì nữa bởi vì anh em cũng nhìn thấy rồi vâng à, nhiều khi thì anh em cũng rất là phân vân bảo mua đồng hồ tại giờ watt của chúng tôi thì không biết là có phải hàng chính hãng thật hay là chính hãng giả thì bây giờ tôi cũng có thể cho anh em xem một chiếc bằng của bên hãng cấp cho giờ quất chúng tôi đây đấy đây là một chiếc bằng chứng nhận anh em nhé khi mà tôi đã ờ, trưng cái bằng lên youtube như thế này thực sự là chính hãng thì tôi mới có thể đưa lên được như thế này anh em xem những cái đơn vị bán hàng nhái hàng giả thì có ai dám đưa một cái bằng chứng nhận lên như thế này không đấy, tôi nghĩ là không thể làm được điều đấy rồi rồi thì đây đây là một chiếc bằng chứng nhận à, của anh Khuê Watt nhà phân phối đồng hồ Casio này tại Việt Nam cấp quyền đại lý cho giờ Watt đây đấy, có thư ký của chủ tịch nguyễn xuân dũng này chót anh em nhé đấy có thời hạn giá trị đầy đủ đấy rồi hiện nay mà bảo anh em bảo là không tin tưởng nữa thì à, tôi cũng không biết là nói như thế nào hơn vâng hiện tại thì sản phẩm đang bán tại hệ thống đầu hồi dưới quát anh em này có địa chỉ tại tầng uh, trung tâm mại lơ đơn này Đấy, đường Mỹ Trì, Mỹ Đình, Nam Tiền Liên, thành phố Hà Nội, tầng hầm với Vico Long Biên này, số 7 số 9 đường Nguyễn Văn Linh Long Biên Hà Nội và có website. Vâng, ví dụ chẳng hạn như trong năm mẫu đồng hồ này, anh em tôi không thích, tôi thích mặt màu trắng cơ, tôi thích mặt màu vàng cơ đấy thì anh em có thể lên website của chúng tôi để xem những mẫu đồng hồ khác anh em nhé đấy, ngoài ra để có số hotline ở đây anh em có thể gọi điện trực tiếp để chúng tôi có thể gửi sản phẩm qua zalo cho anh em xem và ưng thì anh em có thể là chốt luôn anh em nhé rồi đi kèm với sản phẩm thì bao giờ cũng có một chiếc hộp chính hãng này đây là một chiếc hộp chính hãng của Casio này Đấy, đây là một chiếc hộp để mà đựng những sản phẩm này gửi cho anh em đây là một chiếc hộp chính hãng nhé tôi nhấn mạnh là chính hãng nhé còn hàng nhái giả thì nó không có chiếc hộp như thế này đấy phụ kiện của em đó thì bao giờ cũng có một quả bông như thế này để đi kèm rồi trên 5 mẫu đồng hồ Casio mặt màu đen ở đây thì anh em xem ưng được mẫu nào thì hãy à, liên hệ với chúng tôi để mua em đó anh em nhé anh em xem video nhớ like share chia sẻ đăng ký kênh à, để ủng hộ cho hệ thống đồng hồ giáo quát chúng tôi cũng như là để xem những video mới nhất của chúng tôi khi à, review về sản phẩm trong thời gian tới Vâng, năm mới cũng xin kính chúc sức khỏe tất cả các anh em một năm an khang thịnh vượng. Và bây giờ tôi xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Xin chào và tạm biệt.